thì ngày hôm nay thì mình cũng có lên chia sẻ cho anh em về cái đường cầu lô khung và cái đường cầu đề lôi tuần của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã ra và chiến thắng rồi anh em nhé cái thứ nhất là về cái đường cầu đề lôi tuần của chúng ta là cái đầu 4 này của chúng ta lui từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 thì ngày hôm nay của chúng ta là ngày mùng 5 thì nó cũng đã ra được cái đầu 4 này anh em nhé trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình cũng nhắc nhở anh em rất chi là nhiều về cái phần đầu 4 này đó nhưng mà ngày hôm nay thì nó ra con 47 à, là con đề khan thì chúng ta chỉ ăn được cái đầu 4 này thôi anh em nhé đầu 4 thì ngày hôm nay trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em về cái đường cầu à, lô khung của chúng ta là bạch thủ lô là con 1640 ghép xiên với lại 1640 của chúng ta nuôi thì ngày đầu tiên của chúng ta thì cũng chiến thắng được con bạch thủ lô 16 này anh em nhé thì ngày hôm nay ở trên kênh của chúng ta thì quá là rực rỡ rồi ăn được con đề 47 này ăn đầu 4 này và con nô 16 của chúng ta ở giải 7 này. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình cũng nhắc nhở cho mọi người về phần uh, cái đề đầu 4 của chúng ta và cái dàn chốt này của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 4 này. Đó, lô thì chúng ta không ăn được nhưng mà chúng ta đã ăn được cái chạm 4. Ở trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình cũng uh, bảo mọi người là để ý về phần đầu 4 bởi vì là nó rất chi là đẹp ngày hôm nay nó ra rồi thì chúc mừng anh em nào mà chúng ta đã nuôi được cái đầu 4 này ăn được con 47 này anh em nhé và ăn được bạch thủ lô là con 16 tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh thì anh em nào mà đánh xiên thì chúng ta tiếp tục vào xiên con 16 và con 40 này cho mình không thì chúng ta bỏ nó đi trong buổi tối ngày hôm nay thì à, mình lên tiếp tục chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề và lô khung để chúng ta nuôi anh em nhé đó thì uh, ngày hôm nay của chúng ta thì chiến thắng như thế trên kênh của chúng ta thì hiện tại bây giờ đang có là một cái ờ, bộ đề 02 và cái chạm 2 thì mình nhắc nhở cho anh em là cái chạm 2 và cái bộ đề 02 này ngày mai cũng rất chi là đẹp ngày mai thì cá nhân của mình thiên về cái chạm 7 cơ nhưng mà nó vẫn có trong cái bộ đề 02 này thì mọi người để ý giúp mình mọi người nhé đó bộ đề 02 này ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì chiến thắng được cả lô cả đề ở trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chúng ta rực rỡ anh em nhé tiếp tục ăn thông anh em ạ ngày hôm nay thì ờ, khá là tiếc là về phần đề của chúng ta thôi phần đề con 47 này ngày hôm nay mình lọc cho anh em là bốn nó nhiều như thế này nhưng mà mình lọc mất con 47 74 khá là tiếc nhưng dù sao thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng chiến thắng được con lô 59 và xiên 5914 anh em nhé đó quá là tuyệt vời rồi thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta Zalo của chúng ta chiến thắng được cả lô và xiên 2 đề thì hai hôm chúng ta ăn thông ngày hôm nay thì uh, chúng ta bị gãy mất đề nó ra con 47 thì mình không tiếc bởi vì là nó là con uh, đề khan anh em nhé ngày hôm nay thì chúng ta ăn được uh, con 59 của chúng ta ở giải 5 này và ghép xuyên con 14 ở giải 7 này cũng rất chi là tuyệt vời chúc mừng anh em ở trên Zalo của chúng ta ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đại thắng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 mình sẽ đi lấy 4 tuần gần nhất để test cho anh em thứ sáu ngày mùng 7 tháng 4 này ở giải 3 này chúng ta kết hợp với giải 5 con 9 này ghép xuống con 8 này cho mình chúng ta có đề lưu tuần của ngày thứ sáu này chạm 9 bộ đề 34 343 này 393 này 848 và 898 mình sẽ kết hợp cả chạm và bộ đề để chúng ta lôi tuần thứ sáu ngày mùng 7 tháng 4 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba này. Sang ngày thứ tư đề của chúng ta về 39. Chúng ta đã ăn được cái chạm 9 này và ăn thẳng con 39 trong bộ đề 34 anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần. Thứ tư đề về 95 này, ăn chạm 9 này thứ năm thứ sáu đề về 34 thì chúng ta ăn được con 34 tiếp trong cái bộ đề 34 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 12 này chạm 1 bộ đề 12 121 này 171 này 626 và 676 để chúng ta lôi tuần thứ 6 ngày 14 tháng 4 này. Ngày đầu tiên đề về 14 thì chúng ta ăn được cái chạm 1 này. Tiếp tục. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba đề về 76 thì chúng ta đã ăn được con 76 này trong bộ đề 12 anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ ba đề về 61 này ăn chạm một tiếp này thứ tư thứ năm thứ sáu ngày 21 tháng 4 của chúng ta có đề chạm 5 và bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 và 575 để chúng ta lôi tuần thứ 6 ngày 21 tháng 4 ngày đầu tiên đề của chúng ta về 52 thì chúng ta đã ăn được con đề 52 này trong bộ đề 02 và ăn chạm 5 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ 6 hàng tuần chủ nhật này thứ hai này đề về 05 này ăn chạm 5 này thứ ba thứ tư đề về 75 này ăn tiếp con 75 thứ năm thứ sáu ngày 28 tháng 4 của chúng ta có chạm không và bộ đề 01 Bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này, 060 này, 515 và 565. Để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày 28 tháng 4. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Sang ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được cái chạm không này. Tiếp tục Ngày thứ tư đề về 65 thì chúng ta đã ăn được con đề 65 này trong bộ đề 01 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 5 tháng 5 thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm là cái chạm 5 và bộ đề 04 anh em nhé bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này 090 này 545 và 595 đường cầu này của chúng ta để lui đến từ 6 tuần sau thì nó cũng khá là đẹp thì ờ, bao nhiêu cái đường cầu thì mình cũng nhắc nhở cho anh em chúng ta lên kết hợp cả chạm cả bộ đề để chúng ta lui gần đây thì cái đường cầu đề của chúng ta này cũng khá là đỏ nên là mọi người có thể là vào tiền được anh em nhé chạm 5 vào bộ đề 04 này về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta gần đây cũng rất chi là đỏ phải không ạ ngày hôm nay thì chúng ta cũng ăn luôn bạch thủ bạch thủ gần đây của chúng ta thì toàn chiến thắng thôi thứ sáu ngày mùng 7 tháng 4 này chúng ta có lô khung bằng ngày để chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này chúng ta có cặp 5885 mình sẽ đi test cho anh em nhé thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 58 anh em nhé 58 của chúng ta dạy 3 này khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 14 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 03 và 30 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 30 này anh em nhé 30 này của chúng ta về giải nhì tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 21 tháng 4 thì chúng ta có cặp 34 và 43 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được 34 và 43 thì chúng ta ăn được cả cặp anh em nhé 34 giải 6 và con 43 giải 4 này ăn được cả cặp tiếp tục khi ăn xong lại đợi 6 hàng tuần Thứ 6 ngày 28 tháng 4 của chúng ta có cặp 62 và 26. Để chúng ta khung thứ bảy chủ nhật thứ hai này. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 62 này anh em nhé 62 của chúng ta là dạy 3 Thế cái đường cầu lô khung này của chúng ta thì khá là ok Nó toàn ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai thôi Không có ngày thứ ba nên là mọi người nuôi để ý giúp mình Tuần này của chúng ta thứ 6 ngày mùng 5 tháng 5 thì chúng ta có cặp 97 và 79 anh em nhé. Mọi người có thể là tham khảo lui để chúng ta nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai cặp 7997 anh em nhé Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ sáu anh em nhé và lô khung 3 ngày về phần đề của chúng ta là cái chạm 5 và cái bộ đề 04 cặp lô khung 97 và 79 để chúng ta nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai